Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập. Mô hình thành phố trong thành phố tuy còn vô cùng mới mẻ ở Việt Nam, nhưng cũng đã được nhân dân ở đây đón nhận và ủng hộ. Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, người dân của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Kể từ đó, giá bất động sản ở những quận này đã có những biến động không ngừng. Trong những quận được quy hoạch về thành phố Thủ Đức thì nổi bật phải kể đến quận 2, một quận nội thành nằm ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, quận 2 là một trong những khu vực có tốc độ phát triển hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, với điểm nhấn chính là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong tương lai, quận 2 được xem là trung tâm hành chính thương mại mới của thành phố. Trong video hôm nay, mời các bạn cùng lên đô thị đến với quận này để xem những tiềm năng, lợi thế và xu hướng phát triển sắp tới của quận là gì. Quận 2 được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1997 trên cơ sở tách ra từ 5 xã Bình Trừng, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Khánh, An Phú thuộc huyện Thủ Đức theo Nghị định số 03 NDCP ngày 6 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ. Quận 2 nằm ở phía đông của thành phố Hồ Chí Minh, trên tả ngạn sông Sài Gòn. Trong đó phía đông giáp với quận 9, phía tây ngăn cách với các quận Bình Thạnh, quận 1 và quận 4 bởi sông Sài Gòn. Phía nam, sông Sài Gòn ngăn cách quận 7, sông Nhà Bè ngăn cách huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Phía Bắc là quận Thủ Đức. Tổng diện tích tự nhiên của quận 2 là 5.017 ha. Địa hình quận 2 bao gồm cả gò và bừng. Kênh rạch chiếm 24,7% tổng diện tích tự nhiên. Phần lớn địa hình thấp trũng, có độ cao trung bình khoảng từ 1,5m đến 3m so với mực nước biển. Độ dốc theo hướng Bắc Nam. Đây là vùng bưng trũng, bị nhiễm phèn, mặn, thường ngập nước lúc chiều cường, quận 2 có vị trí và điều kiện thuận lợi để hình thành lên một đô thị mới, là đầu mối giao thông về đường bộ, đường sắt nội đô, đường thủy nối liền thành phố với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Với diện tích tự nhiên là 5.017 hecta và 180.000 nhân khẩu, quận 2 được chia thành 11 phường, có phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường An Phú, phường Bình An, phường Bình Khánh, phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây, phường Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm. Phường Thạnh Mỹ Lợi là trung tâm đồng thời là nơi đặt các ủy ban hành chính quận 2. Quận 2 đã có những chuyển biến mạnh mẽ nhất là về cơ sở hạ tầng. Hiện nay đây là khu vực được đánh giá là nơi có cơ sở hạ tầng phát triển đồng đều nhất. Điều này được thể hiện qua một loạt các khu đô thị mới được hình thành tại quận 2 như khu đô thị Thủ Thiêm, Sala của công ty Đại Quang Minh, Cát Lái, Thiêm City, Marina Bay Thủ Thiêm, Sara Thảo Điền, Metropole Thủ Thiêm, Empire City Thủ Thiêm, Lakeview City, City Bella, City Land Bình Trương Đông, Phố Đông Village, City Home, Ventura, Stingline, An Phú An Khánh. Với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, đã khiến quận 2 có sự ưu ái của thành phố về việc quy hoạch hệ thống giao thông, Chính vì vậy mà lên đây được xem là quận có vị trí đẹp nhất trong ba quận ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Cụm từ thành phố trong lòng thành phố được dùng để mô tả rõ nét tiềm năng phát triển của khu đông. Trong đó, riêng quận 2 được định hướng trở thành đô thị sáng tạo và trung tâm tài chính của thành phố. Mạng lưới giao thông nội bộ đã được xây dựng như tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, nối quận 2 đi Vũng Tàu và Bình Thạnh. Hai là tuyến đường vành đai 2 rộng 60 đến 120 m vuông nối từ quận 2 sang quận 9. Trong giai đoạn 2020-2021, thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục pháp lý của dự án đường vành đai 3, dự án cầu Cát Lái, nối quận 2 thành phố Thủ Đức với huyện Nhân Trạch Đồng Nai. Đồng thời, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiền đã cơ bản hoàn thành và vận hành thử nghiệm vào cuối năm 2020 sẽ càng rút ngắn khoảng cách di chuyển từ quận 2 vào các quận trung tâm. Vậy tiềm năng và xu hướng sắp tới của quận ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Theo CBRE Việt Nam, tình hình kinh doanh căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có xu hướng ổn định. Dù nguồn cung hạn chế, giá bán sơ cấp dự báo tiếp tục tăng ở các phân khúc từ 5 đến 10%, đặc biệt tăng mạnh tại quận 2 và quận 9. Thực tế cho thấy, quỹ đất tại các khu vực trung tâm như quận 1, quận 3 không còn nhiều. Cộng với việc thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các thủ tục pháp lý đầu ra đối với dự án nhà ở, khiến nguồn cung thị trường ngày càng khan hiếm. Do đó, thị trường bất động sản khu vực phía Đông được dự báo là điểm sáng đáng chờ đợi trong năm 2021, được thừa hưởng lợi thế quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Giá trị bất động sản tại quận 2, quận 9 theo đó sẽ gia tăng liên tục. Ngoài ra, khu đông vẫn còn nhiều dư địa phát triển và sở hữu đầy đủ các yếu tố kích cầu thị trường bất động sản đi lên. Hạ tầng giao thông, dịch vụ công ích và hàng loạt khu đô thị mới với nguồn vốn đầu tư lớn đã và đang dần hiện hữu, tạo nên niềm tin rất lớn đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư nhẹ bén cũng đã lựa chọn quận 2 để phát triển dự án. Trong đó có thể kể tới các dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị An Phú An Khánh, biệt thự ven sông Sài Gòn và đáng chú ý là dự án căn hộ cao cấp Mastery Thảo Điền, với sự hợp tác của nhiều ông lớn trong lĩnh vực bất động sản, tài chính như tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam và chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền, các căn hộ ven sông hoặc các căn hộ có view sông tại quận 2 cũng đang rất được quan tâm và thu hút giới đầu tư vì theo xu hướng sống xanh và mang lại sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Theo đánh giá của các chuyên gia, chọn mua bất động sản tại quận 2 vào thời điểm này vẫn là một bước đi an toàn – đảm bảo cho cuộc sống an cư tiện nghi và gia tăng giá trị bền vững trong tương lai. Trên đây, các bạn vừa cùng lên đô thị đến với quận 2 thành phố Thủ Đức. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về tiềm năng, lợi thế và xu hướng phát triển của quận này.